bà con mình khỏe trơn hả khỏe cái nghe lu bu rồi không dám dựng lên dạ tay dịch quá trời rồi ừ tôi nghe ông ờ, bệnh nói nói đi tùm lum hết trơn á dạ không có không dám điện lên điện lên rồi lu bu rồi không có cũng không có xuống được phải không ừ. tại vì uh, giãn cách đó chỉ thị 16 đó ừ. rồi ờ, lúc mà, mà mở giãn cách ra thì ờ, đi lại cũng chưa tiêm đồ này nọ ông dưới đây ông tiêm chưa ờ, được mũi rồi được mũi rồi hả mà cũng ở nhà không đâu đi đâu đâu ha ở nhà không ờ, đi vô tới ừ, xã dạ à, đây cũng là cái căn nhà tình thương à, của tất cả quý mạnh thường quân hỗ trợ cho ông hai nhà thì được à, hoàn thành vào à, đúng là 28 29 Tết năm 2021 à, dạ. luôn á cô chú anh chị rồi sẵn thì bữa nay con xuống con thăm ông nha rồi thăm bà luôn ghé đốt nhang cho bà luôn đây đang đốt lên cầm máy mà anh lên để đốt cây nhang cho bà một cái đây là bà hai của cô chú anh chị thì à, hồi lúc trước lúc à, trước theo như à, hồi năm trước đó, khi mà cất nhà xong có cô chú anh chị thì bà theo nguyện vọng của bà bà ước được ước mơ có được căn nhà và cũng uh, xui cái à, không được may là khi mà vừa cất xong thì bà ở được mấy ngày và bệnh và chết 4 mất ngày. vào mùng 4 ngày và mất vào mùng 6 Tết bây giờ để đốt nhang cho bà cái nhát người phước xuống đây là phải mừng người lắm bây giờ ông ệt ông không có ngài nói chuyện được nữa anh lem cơm game đi đây anh cầm lấy cho ba con của mình bồ cô bác cô thân nhân mình cũng đầy đủ mạnh khỏe hết trơn dạ ổn hết không dạ cũng cũng nhờ trời phật cũng vào phúc lại cô bác mình nè có lòng hảo tâm cho được mạnh lành tất cả hết trơn dạ Chứ không biết sao nói cầu nguyện hoài ngày đêm có nhiều lần cầu cho bà tánh cô bác mình được mạnh giỏi tránh qua cái tai nạn này dạ ổn ông ông ông hai giờ cái bụng ông sao rồi chắc ổn chứ không ổn nó cũng bình vậy cũng vậy đó hả ông dạ. ông thì bị cái ruột lồi ra vậy đó cô chú anh chị à. dạ mà từ phước xuống tới giờ không ai lại chứ dạ bị ba dịch nè đúng rồi dịch mà đâu ai dám đi đâu đâu dám Ồ, chào chị Mỹ Châu. Ủa, sao mà lót ở đây và nước ngập phải không? Quá. À. Nó tràn vô hả? Dạ. Nó tràn vô cái đây cái gì? Ủa, đợt trước nhớ xây cũng cao lắm mà ta. Nó nó nó tràn vô Đôi khi mình không kiểm soát được đâu anh. Ờ. Đây, ông qua đây ngồi đi ông cho nó thoải mái, nó khỏe ha. Rồi con ngồi đây nói chuyện với ông chơi nè ông ngồi bên võng đi ngồi võng hay là sao đâu cũng được hết trơn hai ngồi ghế đi lấy ghế đi không lấy ghế ngồi mình ngồi trước đó đi cho cho nó sáng sáng đây, dạ đúng rồi được rồi được rồi con ngồi ghế này nè nè ghế này nè đây thôi ông ngồi đi ông ngồi đi con trời ơi chủ yếu là ông kìa con trẻ mà ngồi ghế như vậy là được là mừng lắm rồi ừ, à, quá trời mừng xuống mừng quá cô bác mà không hỏi thăm được trơn nha thằng à, khanh nó kêu thằng à, đặng đi mần đó dạ nó hỏi thăm nữa mà thôi lu bu rồi còn nghe phước rồi nó đi tới sài gòn khỏi sài gòn nữa dạ còn phước đi thì uh, liêm liêm đi nữa rồi dạ rồi có mình uh, khanh uh, coi uh, mần nữa hả dạ cháu trai cháu gái dạ cháu gái cháu gái hả chưa vậy uh, 7 tháng rưỡi rồi ừ à, ngon rồi. rồi đó dạ còn tháng mấy nữa xanh rồi dạ ủa rồi giờ hàng ngày là ông tự nấu cơm hay là chị mỹ châu qua nấu cơm phụ không cơm nào giờ nấu dạ bình ga đó không biết nấu bình ga ông có biết nấu không biết à vậy ông mới biết nấu còn chị không biết nấu với giỏi đó dạ là hồng ngoại đó để nấu giờ là xài được hết trơn phải không biết hồng ngoại biết đồ đầy đủ xài ừ. rồi ông ngồi nha để con vô con coi thử coi ở trong đây nè đây là bếp uh, hồng ngoại tivi đây bếp hồng ngoại để ông nấu sữa ở trước thì uh, mua cho ông đó còn này là cái nhà vệ sinh nhà vệ sinh xây gọn Đợt trước làm mấy cái cây này nè để cho bà dịnh á cô chú anh chị nhưng mà cũng xui gũi bà đó đi rồi hay là cửa sổ ngay ờ, để ờ, sao mà chắc ông thường ông đóng không à giờ thì ông ở mình nên nè à. mát mẻ ha cô chú anh chị làm có cái trái bên nè nằm tối ngày sáng ra cái này nằm đây ăn dạ. ăn ăn đừng cái nó mà đợt này con thấy ông là tươi hơn nha thấy ha hồng ờ. hào nhờ bà cây ờ, sữa đó dạ lên bảy tám ký á lên bảy tám ký hả ừ. dạ thấy da dẻ hồng hào nè hôm đó thì ờ, có bốn hai ký à giờ dạ nhiêu rồi năm chục rồi năm mươi rồi ha 50 rồi. Ồ, nhờ mấy cái sữa đó hả Nói mà còn không sữa còn không hết rồi. hết rồi hả hết rồi qua luồng đó rồi đó à, rồi đó rồi cô bác cũng dạy học sữa bự cao cao đó dạ dập nó rồi cho, cho ngũ cốc rồi, ôi chó sao nó sủa vậy ta thôi nè đừng đừng, chọc, đừng đừng có chọc nó chị mi mỹ châu để cho nó để hồi nó sủa à, rồi uh, uống hết chập đó rồi lên ký tới giờ cân thấy năm chục rồi dạ. ký rồi sáng giờ ờ, chiều giờ ăn cơm nước gì chưa chưa bữa nay ăn cơm với gì à, mới mua hai mấy ngàn thịt heo nè dạ 15 ngàn rồi muối còn hút thuốc không còn lai gai lai gai ha rồi à, có đi chích đồ thường xuyên không cũng đi hoài rồi đi khám cái cái đó có đi khám không cái này cũng khám ờ, nó đau gan cái bụng này nè dạ. cũng đi khám rồi chích chích giảm đau rồi đó mới đây gần năm rồi đó bà mất gần năm gần năm cái dỗ rồi. rồi mùng 6 này nữa là dỗ rồi đó mùng 6, qua chắc hai tháng qua tết cái hiện tháng mấy nữa tết rồi được không dạ mấy ngày đó thì để con tranh thủ thì nói chung là trước tết thì con sẽ ghé xuống để con gợi đưa tiền trong ăn tết nữa mà ừ mùng uh, tranh thủ rồi à, nếu mà ngay cái đó con sắp xếp dạ sắp xếp được thì con xuống ừ. dạ cái trên đó mình cho cho ai dạ dạ ê ê cái sổ hoài vậy trời à, bây giờ nó không biết nghe phải không <laughs> kệ đây để sợ nhiều khi con chó nó sủa hoài rồi âm thanh trong này nó nó nó ừ. nó bị lõn á ừ. rồi uh, phước đi uh, ngoài sài gòn gì hồi nào dạ con đi tới đi lui tới lui tới lui à tùm lum hết á dạ sau đợt dịch này con cũng ghé ờ, mấy cụ nè con thăm rồi ờ, gửi tiền hỗ trợ rồi cho mấy cụ dạ, dạ. như ông rồi vậy nè ờ. tranh thủ sắp xếp đợt rồi là tính ghé hồi đợt rồi rồi nhưng mà cũng nghe là ở trong đây nó phong tỏa đó ừ. rồi bởi không không có vô được ở trong đây là có có có, người bị không bị không có bị nhưng mà bị mang bệnh như gì đó rồi dạ à cũng cách ly cách ly như F1 đúng không ờ chứ không có mà rồi chị Mỹ Châu đợt này rút dữ vậy hả ốm mà đen nữa chắc đi không, làm lắm hay gì đó cái bà trên kinh tư bên sông đó, thì bà đi nuôi cháu ngoại dạ ở Sóc Trăng rồi cái nhỏ hết bệnh cái bà về nhiễm bà cái chở nhà thương bà ngủm luôn dạ. F0 đó rồi F0 hả ừ. bà ngủm luôn có bà đó rồi dưới này bệnh đi mà mang bệnh về rồi cũng có cách chịu cách ly chứ ờ, cái bệnh nguyên chất thì không có có bà đó bà chết rồi mà đợt này thấy ông vậy là cũng mừng rồi ha khỏe dạ. da dẻ hồng hào lên ký mập mạp dạ, hả liêm ha ờ, chích ha. hoài thuốc nôm ngày giờ chích nhiêu rồi hay là mấy ngày mới chích lần sáu bảy ngày mới chích nè dạ đợt rồi con còn giữ ông là 34 triệu đó À, không báo cho ông biết gì đó <laughs> ừ. thì uh, như 38 thì đợt trước con trao ông 4 triệu rồi ừ. ông lấy 4 triệu rồi đợt này uh, ông lấy nhiêu nữa thì con gửi nhiêu tùy ông à tại để ông uh, trang trải chứ con thì đây là tiền của ông con chỉ là con giữ ừ, giùm thôi thì phước đương nhiêu thì tôi giữ nhiêu vậy lấy thêm 4 triệu nữa nha ừ, là con còn giữ 30 triệu gần tết con ghé con gửi cái nữa ừ. để cho mình trang trải cái tết hôm bữa nay giúp nhỏ này cũng nhờ đó nhờ ai trời mỹ châu á hả ừ làm chữa máy cái thuốc rồi liêm cầm à, cái máy vô cầm máy mà anh cái liêm để anh gửi cho ông cái à, thưa cô chú anh chị và các bạn đợt trước là phước còn giữ sau phần 19 thì phước còn giữ của ông là 34 triệu nha thì khi cất nhà rồi xong cũng cả năm nay rồi mỗi lần ghé gửi ông ba bốn triệu ba bốn triệu gì đó hai ba triệu thì mỗi lần gửi thì phước đều trừ ra bữa nay thì phước sẽ gửi ông là 4 triệu nữa nha một triệu. cảm ơn nhiều lắm 2 triệu 3 triệu 4 triệu rồi cấp tiền cho kỹ nha không sao là 4 triệu nữa là con còn giữ con là 30 triệu 30 nha rồi, dạ, rồi có giờ gì mà bắn cũng được nè dạ có vàng đeo bán không được trời ơi khoe vàng lên nữa khoe lên nữa rồi bắt đầu <laughs> ờ, bọn ác thấy lợi nữa cho bọn ác cái dòm cho dòm hả mà chiếc ừ. này vàng giả mà phải không ừ. vàng trắng mà cái này cái hôm trước đấy nè cái cái cái cái cọng này cái này trắng mà bạc cái này hồi ờ, cái ờ, trong bánh với ta đem có cái vỏ đó à rồi... trong bịch bánh đó hả ừ <laughs> đeo ngày trước xuống chụp hình gì nó này dạ. nè giữ với lại đợt này giữ tiền kỹ nhau lần nào con cũng dặn cho giữ tiền kỹ cất uh, cất ở ờ, ở đâu đó mình nên không biết thôi ừ tại vì à, mỗi lần à, con quay là con phải đăng lên mạng thì à, đăng lên mạng tất nhiên để uh, sẽ có người thấy ừ. tại vì uh, tiền bạc thì như con giữ của ông con gửi bao nhiêu thì con sẽ báo lên để biết ừ, còn nhiêu nhiêu cho dạ đúng rồi là còn bao nhiêu dạ dạ đã sử dụng bao nhiêu ừ. nó tại vì cái tiền này là của ông chứ không phải của con con là chỉ có trách nhiệm là giữ dùng thôi người vận chuyển còn khi nào ông chẳng hạn như mà muốn lấy hết lấy hết con ừ. lấy hết con cũng không thiệt đưa thì con dám đưa đó nhưng mà sợ ừ, dù làng hoàng giết ông luôn hiện giờ đó cái phần này thì mình xài từ tết tháng mấy hai tháng nữa mình có thể chích thuốc nè mua sữa mình gửi ai mua sữa uống cho bồi bổ cái này gai cũng khô cũng có cái mua thuốc đồ uống ăn uống đồ vậy mà không điện con luôn ha hết tiền hết bạc cũng không dám không dám điện luôn biết rồi chừng nào mà con khỏe là ổn ổn là tự con xuống rồi phải không ừ chừng nào khỏe tự xuống cho điện cái băng khoăn rồi đo dạ có cái đó phải đo rồi dạ chứ con nghĩ ông cũng có số điện thoại con mà sao không chịu điện con ừ. Ờ, nếu mà cái cần tiền gì thì điện con con đem xuống không không có điện đâu chừng nào phước có rảnh thì xuống cho dạ nhiều khi là hỏi thăm đặng đặng đó dạ nó ờ, có điện nó hỏi thăm là mần cái gì gì, gì dạ. thôi chứ không có không có điện không có điện chừng nào phước tranh thủ được thì xuống dạ chứ chừng nào cần có gì ví dụ như đau ốm điện nhiều thì dữ lắm á dạ thì điện cho hay dạ chứ còn bình thường không có điện nữa dạ chừng nào phước xuống thì cứ tranh thủ cứ xuống cái điện rồi đây đi xa khỏi sài gòn tới rồi tranh thủ lu bu rồi sợ tưởng gì gấp chạy về nữa hả không có ở dưới là ốc nữa giờ tranh thủ gì tới xúc trăng này cái nọ dạ. đồ này kia đồ ghé đồ này đồ kia nó bận rộn dữ lắm nó phân tâm dạ <laughs> thấy ông ờ, cũng ờ, cái biết nghĩ với con vậy cũng mừng yeah. Dạ. ừ, ờ, tính vậy là thành ra không có không có chung điện dạ chị hỏi thăm nhỏ nó <laughs> vô mà mà cũng đỡ ha thấy yeah. Dạ. thông xuống giờ chuyến này quá mừng rồi thấy ông khỏe hồng hào lên 8 kg buồn thì tất nhiên là sẽ còn buồn rồi buồn nhớ gì giảng bà ờ mà cái cầu anh đẳng thấy nó tháo rồi sao ông qua bên cầu bển ông đốt à, nhang cho bà được ờ, không có đi nữa lâu quá không có không có đi hả không có đi chỉ đốt nhang tại nhà thôi hả đốt nhang tại nhà đâu đâu có dịp đi mà nó ghé mà có thấy cây cầu ở ngoài nó tháo rồi đang làm cầu mới gì vậy cầu mới làm bự rồi dạ. ba thước bốn thước nó đập tự cái cầu nó sập hay là đập không à, đập luôn à, cầu đập luôn hả vậy mà ừ. nãy con chạy ngang con tưởng là nó sập chứ ờ, nãy chạy ngang đường nào đường cống là đường đường mình đường cũ á đường cũ đường tắt hả dạ đường tắt đúng rồi chứ không phải qua cầu không phải qua cầu dạ à, nó mần cầu mới cho ba bốn thước đây cũng làm lộ lại nữa dạ bốn thước làm lộ lại luôn ờ, ồ ừ, vậy là rồi. rộng thoải mái ha ờ, cho bốn thước rồi còn mình xong làm hai thước mấy hai thước rưỡi làm rồi dạ làm đường khúc rồi còn bây giờ à, phước gì về về cần thơ luôn ha dạ xong rồi con về ờ, Cần Thơ chạy ghé Phụng Hiệp một cái rồi con mới về Cần Thơ ghé Phụng Hiệp gửi tiền cho bà cụ kia ừ. dạ Chứ bà cụ là... kia ờ, cũng tám mấy tuổi rồi ông hai năm nay nhiêu ta 88 89 nhiều phải không 88 gần 90 phải không ừ. Tết này nữa là chắc cũng 88 90 90, chín mươi phải không Ê, con nhớ cũng gần hàng chín rồi. Chín rồi. Mà thật ra mà giờ năm rồi mà đỡ mà bà mất mà, mạnh anh quân không hỗ trợ kịp thời nhà cửa rồi tới giờ chắc ông cũng yếu xìu luôn rồi tiền bạc đâu ăn rồi nhà đâu. cửa ở rồi sập xệ luôn. luôn sập luôn mưa sập kiểu này luôn. là sập nhà chắc nhà thì sập luôn mà giờ mưa giờ tối là im rồi ha trời ơi cô mới màn cái tối phủ lại bít chân luôn ờ, ngủ ấm luôn hả ngủ ấm luôn vậy mà còn lạnh á đắp ba mền á đắp <laughs> ba cái mền hả ừ, có ờ, đêm hôm qua với đêm nay hay giãn rồi đứng có lạnh dữ lắm để đi gán gìn sức khỏe ờ, ổn ổn vợ con sanh xong á rồi chừng à. nào mà ra tháng có dịp á con chở ừ. xuống đây ừ, có dịp chở xuống chở xuống thì biết. tất nhiên là sẽ có chở xuống rồi quan trọng là vợ ông gán gìn sức khỏe đi để nữa ừ. để gặp nó sanh xong rồi như ra tháng rồi ừ, ổn ổn vài tháng cứng rắn chắc cỡ sáu bảy tháng ừ. năm á cứng rắn thì con còn xuống ông hoài mà rồi xuống cồn để chơi rồi <laughs> dạ xuống cho ông thấy cho ông nựng <laughs> cho biết mặt ha ờ, phước ở Cần Thơ phước ở uh, chỗ tiêu đường nào con ở bên Nguyễn Cừ nó dài á Nguyễn Cừ nó dài dạ rồi uh, vô đồng Nguyễn Cừ đó hỏi cho biết liền ha dạ con ở trong khu Đại Ngân á thì đông nói chung là hỏi con thì nhiều khi chắc ta không biết đâu nhưng mà không điện con con ra đón được cũng có quen ở đường số giết nghe tỉnh đó à chứ nghe tỉnh là khúc dưới kia rồi ở gần sông mé sông dạ còn con là tốt khúc trên này cũng là quận ninh kiều luôn nhưng mà khúc cho con ở trên này trên này dạ vậy là ở cũng đường trên ấy chứ gì dạ. đường nhà thương cũ rồi đi vô ờ à, đúng rồi hả dạ dạ cặp cái sông đi vô dạ hồi, hồi xưa là người ta kêu là 91 b á hồi đó là có ông ờ, trưởng ty vệ sinh ờ, ông mừng ông ở gần cái cái, cái khu quẹo đó dạ nhà nước cho ông cái nhà cái ông bán ra được 10 cái vàng ông cho con hết trơn ông khôn <laughs> nhà nước cho ông bán chúng tôi để đó rồi sao ta lấy nhà đó dạ mà giờ đất đai chảnh lên giá dữ lắm à ừ rồi coi ông ăn cái gì nước nôi ở đây hàng tháng trả tiền điện mắc không không điện điện thì ờ, cũng hay thì không có có điện nước không có dạ chỉ có điện này à, bốn chục bốn chục bốn mươi trung bình rồi nước nước thì không có tiền ủa nước là sao vậy xài, xài bơm hả một nước ấy mà một tháng xài không tới khối à trời ơi xài ít nước dữ vậy đó hả ừ có giặt đồ rồi chứ còn không có không, tốt nhiều chứ không phải không ừ, không tốt thì nó không có lấy dạ nhớ nha cắt tiền kỹ khi ừ. con vừa ra khỏi đây thì ông cứ đem tiền vô để ừ. chỗ nào mình nên ông biết thôi nha ừ. Rồi mấy gã đây là còn thiếu nợ, có thiếu nợ ai không? Không có nợ nữa, chị trả. Mượn à, chị Mỹ Châu hả? Ờ vậy trả cho chị đi. Ừ, rồi xong rồi còn ở đó cũng à, hai triệu mấy thì mình mua sữa để mình trang trải ờ, trong vòng tháng mấy này chứ ờ. Tết con sẽ ghé lần lần nữa. Ờ. Để thăm ông. Cảm ơn Phước nha. Dạ, dành sức khỏe nha. Thăm gửi lời thăm cô bác mình à, bà con cô bác mình tất cả hết trơn cầu xin trời phật thánh thần ban phúc lên cho ông bà mình được mạnh giỏi hết nhỏ lớn dạ rồi con cảm ơn dạ, nha rồi em chào ông bye bye ông luôn nha dạ. rồi em về luôn nha chị mỹ châu dạ, rồi có gửi tiền cho ông rồi đó để để trả tiền cho chị đó <laughs> rồi thôi vậy phước xin ờ, kính chào cô chú anh chị nha hẹn gặp lại ở clip sau nha bye bye và hẹn gặp lại ờ.